Chào anh em à, Hôm nay giới thiệu với anh em về một cái sản phẩm dành cho anh em đam mê chơi bài lá Đó là công nghệ đổi bài Công nghệ đổi bài ấy, thì chúng tôi có rất nhiều Ví đổi bài là một trong công nghệ được nhiều anh em yêu thích và trên đây tôi đang cầm là một chiếc ví để bạc của Nhật cái sản phẩm này ấy, anh em uh, chơi anh em hao ra bài tôi đảm bảo với anh em cái sản phẩm này thì tốc độ bán rất nhanh và không có tiếng kêu không có tiếng ồn anh em đi chơi anh em bỏ ví ra và anh em uh, sẽ dùng cái ví này để hao ra bài và trao đổi ra bài với anh em đã từng sử dụng qua các công nghệ đổi bài rồi thì chắc biết cách thức đổi bài như thế nào rồi nhưng với anh em mới anh em chưa từng va chạm thì hôm nay cũng Xin xem các video của tôi Tôi là em bắt Lùng Trong sân chơi Anh em sẽ giấu đi ra là bất kỳ Đấy. Em nhìn nhé ba lá bài Cây hai cây 10, cây bảy Các em chỉ cần động tác mạnh bài này Và em đã hạ thành công Đó. Vâng. Và khi đó Chúng ta lên văn bài sau Điểm số thấp hơn Thì em sẽ đổi cây à, bài của bài sau Để có một điểm số cao hơn Này anh chỉ cần động tác mạnh bài này lúc em ví tôi hết điện rồi Đấy. ví là mới anh em uh, à, chĩa cái miệng à, ví bài chút cho nó khỏi bị vướng sau đó ta lắp mạnh bài này đây ví hết điện rồi tôi thêm cái khác đây Đấy. Đấy. em nhìn chưa chỉ cần động tác nhẹ nhàng thôi như này em đổi bài thành công rất nhẹ nhàng này cái ví này ấy sẽ bằng pin sẽ dùng bằng à, pin sạc điện anh em uh, sạc tầm 3 tiếng thì tôi đảm bảo anh em dùng trong một tuần không hết pin này trong ví này có nút giải bài để phòng trường hợp bị à, kiểm tra bài anh em thể bấm nút nhả bài ra anh em hiện tại đang à, có chương trình đam mê chơi bài lá thì à, theo tôi nên sử dụng công nghệ để anh em hỗ trợ anh em chơi nó cao hơn và giành thắng cao hơn anh em có thể sử dụng từ công nghệ viết đổi bài hay là các công nghệ khác như là kính áp tròng hoặc là máy đánh bài tùy thuộc chơi anh em với sân chơi mà anh em không thể nào đưa bài vào được đến thanh chín thì anh em dùng cái công nghệ đổi bài như là ví, mỏ, quần áo hoặc là điện thoại đổi bài. Đây là cái công nghệ mà dùng bài thanh chín. Còn ờ, công nghệ kính áp tròng hoặc công nghệ máy đánh bài thì anh em phải đưa bài vào. Chúng tôi đang có dịp khuyến mại mua ví được tặng mỏ đổi bài. Thì xin thưa anh em, đây là một chiếc mỏ đổi bài cổ tay. Tác dụng giống như chiếc ví thôi, cũng hút nhả lá bài. Đấy. anh em có thể chế vào cổ tay hoặc là anh em chế vào áo vào quần cũng được anh em mua ví được tặng một và anh em có hai sản phẩm để chơi chúng tôi có cơ sở bên xe mỹ đình và bên xe miền đông anh em có thể lên cơ sở chúng tôi để trực tiếp thử hàng hoặc thăm vào cơ sở để xem các sản phẩm khác của cung của cơ sở tôi sản phẩm chúng tôi bảo hành cho anh em trong vòng 6 tháng đến một năm cho nên là anh em thoải mái chơi hay là nhu cầu về công nghệ đổi bài nói riêng ấy hoặc là các công nghệ về cờ bạc nói chung như là bầu cua tài xỉu sóc đĩa hay là hack game thì với lòng hệ tôi qua số điện thoại 0974 07 từ quý 3 hoặc 0814 749 xin chào anh em